Hi, ok bạn ơi và cuối cùng thì mình cũng đã đến được chỗ để bán đồ cắm trại nè các bạn ạ à. Ok bây giờ thì hiện tại là người ta đã đóng cửa rồi Cho nên là bây giờ mình phải ngồi ở đây mình đợi người ta đến người ta mở cửa và người ta sẽ bán à, gọi là đồ cắm trại chúng ta nhé Và để thực hiện được thử thách này mình đã phải đi rất là xa luôn rất là nóng luôn bạn ơi trời bạn coi nè Trời rất là nắng luôn vậy cho nên đừng quên là hãy like ủng hộ Phong nhé đây thì đây các bạn ơi, bạn xem nè, đây là bên trong gọi là cái shop gọi là bán đồ cắm trại nè các bạn ơi. Ở trong đây là có bán rất là nhiều đồ để đi phượt luôn các bạn ạ. Có rất là nhiều những cái nón bảo hiểm nhìn rất là ngầu luôn. Có cái nón màu xanh trên đây nè, màu màu của Phong nè, màu xanh nè nhưng mà Phong hết tiền rồi, không có tiền đâu mà mua cái này. <laughs> Làm youtuber nghèo lắm tiền đâu mà mua. Đó đúng không? Bên đây cũng có mấy cái nón nhìn rất là dễ thương luôn nè. Đấy, ok. Còn ở chỗ này thì là nón dành cho xe đạp. Đấy. Có màu xanh luôn nè. À. <laughs> ok còn trên đây các bạn hãy xem nè đó quá trời ba lô luôn đây là những cái ba lô mà dành cho những người người ta hay đi phượt các bạn người ta sẽ dùng nha thì uh, các bạn xem nhìn giống y hệt như mấy cái ba lô của gọi là ba lô ba ở trong gọi là bubg luôn các bạn <laughs> nhìn rất là xịn luôn ok wow có mắt kính nữa nè <laughs> nhìn bựa vậy ok để mình đeo thử cho các bạn xem nha hello đây các bạn xem mình đây nhìn mình có giống siêu nhân không các bạn bịt mặt rồi đeo kính <laughs> nhìn giống mấy thằng đi trộm chó hơn là siêu nhân thôi mình không hợp đeo máy kính này đâu bạn ơi để nồi được One hour later. Wow, mặt trăng hôm nay thật là đẹp Chúng ta sẽ cắm trại bên dưới đây nha các bạn à, Nhưng mà ở ngoài đây tối thui à Cho nên mình sẽ bật đèn Bật đèn lên cho nó sáng Đấy Cho này công tắc đèn này Bật lên Đấy, bật full đèn luôn Đấy Sáng chân liền đèn đẹp rất là đẹp luôn đấy bọn mình sẽ cùng nhau cắm trại trên đây nhé bạn đó, cắm trại trên bầu trời luôn khá là cao đấy <laughs> Ok bạn ơi, bây giờ mình đã chuẩn bị xong cái à, liều để cắm trại nè Bây giờ mình sẽ trải cái liều này ra trên đây Xây dựng một cái liều nhỏ nhỏ để bọn mình cùng nhau cắm trại nha Ok, làm thế nào Ok, để mình lấy nó ra nè à, liều nữa bạn Ờ, mấy bạn ơi, ở trong đây mình thấy là nó có mấy cây nè để chúng ta gọi là xây lên cái cái cái liều nữa bạn. Mình không biết mình có lắp được này không nữa, này nhìn khó quá. À. Nhìn khó lắm luôn á. Không biết có làm được không đây. Ok, mình sẽ thử làm nha. ok bạn ơi. Sau gọi là 30 phút mình nói thật với các bạn luôn từ trước giờ mình chưa bao giờ mình đi cắm trại cả cho nên bây giờ mình lắp cái liều này mình cực kỳ mệt luôn bạn ơi bạn coi nè da da da da đấy <laughs> chúng ta đã làm xong cái liều cắm trại rồi sammy đang đang bị nhốt trong đó bạn ơi rồi xong sammy bị nhốt trong đó luôn rồi xong thôi các bạn ơi ok à, mình sẽ nhốt sammy trong đây luôn nha còn mình về nhà đây bye bạn về nhà về nhà <laughs> ok thôi nói đùa các bạn thôi bây giờ mình sẽ cho bạn xem bên trong cái liều nha rồi sam ơi sam mở thử cái cửa ra coi mở đi hay là muốn nhốt trong đó luôn <laughs> à xịn chưa ờ, ok sam sam đi ra sam ra không quay bên trong đây bạn coi nè đây đây mình sẽ cho bạn coi bên trong nha bên trong thì mình chưa có bỏ gì bên trong hết các bạn ơi đó cho nên là bây giờ mình cần phải trang trí bên trong đã bên trong rất là rộng luôn ba người ở cũng được nữa bạn đó ok mình sẽ trang trí nó nha let's go à, ok bạn ơi bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí bên trong đây nha mấy bạn đừng có hỏi tại sao mình lại mặc áo ba lỗ nha các bạn biết sao không là bởi vì á buổi sáng á, ở trên đây ánh nắng sẽ chiếu vào và nó sẽ làm cho nóng trên đây và khi mà buổi tối mình lên đây á, thì mình sẽ cũng sẽ bị gọi là bị nóng theo á buổi tối nó sẽ bốc hơi lên và người sẽ rất là nóng luôn nhưng mà vì các bạn cho nên mình hy sinh á <laughs> ok đấy bạn coi nè ở chỗ này mình đang uh, chuẩn bị uh, một cái đèn led chúng ta chỉ cần bật nó lên rất là đẹp luôn mình sẽ dùng để trang trí bên trong nha ừ, ok let's go đúng rồi Ok bạn ơi, sau khi mà Sammy lắp xong mấy cái đèn thì nó đã là dính trên cái liều cắm trại nữa bạn ơi Đó, ok Rồi, Sammy chuẩn bị mở đèn đó nè 1, 2, 3 Bum Đó Đẹp chưa Bây giờ mình sẽ chui vô thử nha Đây, à khoan, từ trước khi chui vô mình phải cho bạn coi xung quanh đó đã Đây Đó Nhìn rất là dễ thương luôn cái này á, mình mua mất hình như là 400 ngàn các bạn ạ à. Đó 400 ngàn để dùng để làm thử thách cho các bạn cho nên nếu bạn xem video nhớ nhấn vào trong quảng cáo để ủng hộ cho mình nha và đừng quên là nhấn vào nút like và subscribe kênh youtube của mình nữa nha các bạn đấy quá là đáng yêu luôn ok rồi bây giờ chui vô nè à ok sao sao thấy bên trong này như thế nào đẹp, đẹp đúng không như tôi á quá đẹp luôn đúng không trời sammy trang trí quá đẹp luôn bạn ơi gì mà dán băng keo tùm lum vậy à trên chắc ăn hả ừ, đấy ok rồi để mình à, đóng cái liều lại sao thăm đóng đóng cái này lại đóng cái này lại cái này là cửa đúng không cái này cửa để che lại để tránh không bị mũi mũi mũi chích nè không bị à, thú thú thú, thú dữ tấn công hiểu không cái tàng hình không ai thấy được mình Mày tàng hình nữa chứ phải nồi. ấy đóng này nè ok bạn ơi thì uh, trong lúc chúng ta cắm trại thì chúng ta sẽ cần những cái gì thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem nha ok thì đầu tiên nè đây chính là <laughs> cúp minecraft để dạ. kiếm minecraft đó real minecraft để làm gì bạn biết không để tấn công những con quái vật khi mà nó đến ngôi nhà của chúng ta ngôi zombie á <laughs> zombie zombie ờ mình giỡn mấy bạn cho vui thôi cái này đem theo để uh, cho vui các bạn ơi cho nó đẹp thôi ok rồi tiếp theo nữa là đồ ăn ta ta ta. đấy quá trời đồ ăn luôn bánh nè đấy bánh gạo nè và không thể thiếu chính là nước ngọt coca lâu lâu mình mới uống một lon bạn ơi bạn nhớ là không được uống nhiều nha uống nước ngọt nhiều là sẽ rất là hại cho sức khỏe luôn á đấy ok quá trời luôn và bạn biết gì nữa không có hai nhân vật không thể thiếu mấy bạn biết lại không đây nè nè nè gói ôm phong cận đó dễ thương chưa và tên nè nè gói ôm sammy hai cái gói ôm quá đẹp luôn bạn ơi ok có bạn nào mà muốn mua hai cái gói ôm này thì bạn nhớ hãy vào trong shop Hero Team vn.vn để mua hai gói này nha. Ok. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu cắm chạy thôi. Ơi mấy bạn ơi, nóng quá bạn ơi Các bạn biết sâu gọi là 30 phút mình ở trong gọi là cái liều cắm trại bạn biết nóng cỡ nào không? Cực kỳ nóng luôn bạn ơi, cho nên là mình phải lên trên phòng nằm xíu đây Cái bên mình là Cam nè, Cam ơi Chào mọi người đi con chào mọi người đi buồn ngủ quá hả bởi vậy cho nên là xin phép mấy bạn là cho mình nằm đây nghỉ xíu nha chứ bên dưới nóng quá chịu không nổi rồi một tí nữa mình sẽ xuống tiếp nha mệt quá ơi các bạn ơi mấy bạn nghĩ rằng chúng ta có nên đem bé cam xuống dưới liều cắm trại cắm trại chung không ta <laughs> nhìn cái mặt của nó là nhìn thấy là nó không muốn rồi các bạn Cam thì Cam quen sống ở trong cái máy lạnh này các bạn ơi Cho nên là Cam không có xuống dưới đó được đâu Cam mà vô trong liều cắm trại là Cam sẽ bị gọi là nóng quá là Cam nó sẽ chịu không nổi các bạn ạ à. Đó Mèo ờ, mèo của Việt Nam mà mèo ta mà sang chảnh như mèo Tây vậy đó Trời ơi trời Dậy mày, dậy mày, ngủ gì <laughs> Ok Thôi để cho Cam ở đây đi Không thôi Cam nó xuống đó nó nóng tội nghiệp đó bạn ạ à. Ok để Cam ở đây nha Ok bạn ơi, bởi vì cắm trại sẽ rất là buồn cho nên hôm nay Phong sẽ đem cái laptop mới mua của Phong lên trên đó để chơi nha. Đây. Đó, xịn chưa? Hai màn hình luôn nha. Để Phong mở cho bạn coi nè. Bật lên. Chiu chiu chiu, Đó, đẹp chưa? Cái laptop này Phong mua nó với giá là 120 triệu nha bạn Và Phong mua ở GVN đấy à, Mấy bạn nào muốn mua cái laptop này hãy lên GVN để mua nha Ok, đem lên trên chơi game coi ok các bạn ơi sau một thời gian thì nó đã bị xúc băng keo ra ở <laughs> là trời thôi không sao không sao mấy tí nữa mình gắn nó lại không sao bạn ạ ok không để bên à, cạnh đi gì đâu ờ, để đó đi để tí nữa mình gắn lại nha ok thì à, đầu tiên khi mà dạo đây cắm chạy thì nó thật là bạn coi mình nè mồ hôi đổ ướt nhẹp luôn rồi nè đang rất là nóng luôn đầu tiên khi đầu tiên khi mà vào đây cắm trại mày bạn biết là gì không đó chính là cực kỳ nóng luôn bạn ơi mình nói thật với bạn luôn nha bởi vì bọn mình đang ở trên nóc nhà cho nên là buổi sáng á có ánh nắng chiếu vào buổi tối nó bốc hơi lên và rất là nóng luôn mà nói thật bởi cho nên là mình hy sinh vì mấy bạn rất là nhiều luôn á nha <laughs> ok rồi đầu tiên mới là phải uống nước thôi nóng quá đây mình có coca nè tôi uống được nửa chai rồi phong ơi trời trời đây đổ coca đây à, mình cực kỳ thích coca luôn ok ở đây thì mình đang có à, gọi là cái bánh siêu cây nữa bạn bánh này ăn rất là ngon luôn sao ăn bánh cây không không bị điên hả sao ạ tại ông nhìn nè người ông bóc mồ hôi kìa bây giờ ông ăn là biến thành gọi là quả ớt luôn á ừ ha tính ra mình đang nóng mà mình ăn này là nóng lắm luôn á không được được ok ở đây mình có bánh gạo nè vậy mình ăn bánh gạo nha ok ừ, bánh gạo được nè mình nghĩ bánh gạo được nè bánh gạo ăn không nóng ok đấy mình sẽ lọc ra ui quá trời luôn bạn ơi uh. ui quá trời luôn bạn ơi kỳ này mình hao ăn rồi đây để mình lấy một miếng bánh gạo cho bạn coi nha đó là lúc nhỏ mình cực kỳ thích ăn cái bánh này luôn bởi vì bánh này rất là rẻ và cực kỳ ngon luôn ừ. tiếp theo nữa mình sẽ cho bạn coi một món ăn tuổi thơ của mình nha bạn nha đây đây đó chính là kẹo tuổi thơ của mình đó bạn mi tu mi tu Wow, mấy bạn coi nè Bên trong quá trời kẹo luôn Wow, ok Để mình Nè, coi nè Ta ta ta à. Ui, ui, lỡ tay, lỡ tay, lỡ tay Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá Cho tôi đi Cho tôi nguyên cây luôn đi Nè, cho Sam nè Không, tôi muốn cái này nè cơ Trời ơi, Sam tham lam các bạn ơi Sam, Sam muốn lấy hết nguyên cây luôn Ok, bạn coi nè Trong đây có rất là nhiều loại luôn Nhưng mà mình tất nhiên rồi, mình thích là màu xanh nhất ha thôi kệ bạn ơi bỏ thôi không sao không sao bỏ ok ăn viên này uhm, ngon quá hey, rất là ngon luôn bạn coi nè bạn nào đã từng ăn kẹo này này rồi chắc các bạn cũng biết bên trong sẽ có sô cô la rất là ngon ok bạn ơi tiếp theo nữa là mình sẽ lấy sô cô la nè nha lấy sô cô la mình sẽ lấy nó ra à, lấy cái gì nhiều sô cô la ok mà đây mình có một cái ổ bánh mì nè mình sẽ lấy cái giấy sô cô la mình chét lên đó mình bỏ lên <laughs> đó nhìn hấp dẫn không đó mình sẽ kẹp lại bánh à. kẹp sô cô la bánh kẹp sô cô la ok kẹp lại ok uhm. quá ngon